cách tính cách tính như sau nha tuổi thọ của các loài động vật các loài động vật có vú hầu hết theo nguyên lý sau tuổi trưởng thành tuổi trưởng thành nghĩa là tuổi từ khi sinh cho đến khi à, khi hết hết lớn đó nghĩa là nếu với tế bào thì là nó hết nhân đôi đó nghĩa là không phát triển nữa không nhân đôi nữa thì tuổi của tuổi của chó ví dụ tuổi của chó chó thì tuổi của nó là gì hai năm đúng không ạ tuổi à, tuổi lớn của nó là tuổi hai năm tuổi trưởng thành đó nó có hai năm ở đây chúng ta vừa học nhá vừa cập nhật nhưng mà chúng ta có thể trở thành người thầy luôn vì vậy các anh chị ghi chép nếu ai sau này muốn biết được cái lộ trình và muốn uh, theo học thì các bạn các anh chị đăng ký vào cái lớp uh, chuyên sâu hai năm là lớp là là cái tuổi trưởng thành của chó thì chúng ta nhân với 5 cho đến 7 nhá nó sẽ dao động đó tùy từng loài tùy từng loài con vật nữa có con này nó chưa đầy hai năm nghĩa là không đủ 24 tháng nó đã dừng phát triển thì sẽ bằng 10 cho đến 14 tuổi đây là chó nghĩa là tuổi thọ của chó là nó dao động khoảng 10 đến 14 tuổi và tuổi con ngựa ngựa thì là cái tuổi trưởng thành của nó là 5 năm tuổi trưởng thành thì nhân với năm hoặc cho đến 7 từ tùy từng giống ngựa thì lúc này chúng ta sẽ có tuổi tuổi thọ của con ngựa sẽ là 25 tuổi cho đến 35 tuổi đây là ngựa con người thì ai cũng đều biết là cái tuổi của con người chúng ta sẽ dao động từ 20 đến 25 tuổi là dừng phát triển thì lúc này chúng ta nhân với nhân với từ 5 hoặc 7 cho đến 7 thì lúc này tuổi của con người sẽ dao động từ 100 cho đến 175 tuổi đấy là con người vậy hiện tại chúng ta đang gì ạ đang đạt ngưỡng 100 cực khó rồi đây là tuổi thọ nhé tuổi thọ đây là tuổi thọ ai mong muốn ai trong số các chị ở đây mong muốn chúng ta sẽ sẽ tương tác nhé ai mong muốn chúng ta sống thọ sống khỏe sống không bệnh tật hãy chat vào chat số 1 hãy chat vào chat số 1 chúng ta học đây nhá tôi sẽ đẩy các anh chị vào neo vào những cái cảm xúc vô tình nhá để cho chúng ta neo những cái cảm xúc đó tạo thành dấu ấn nhá chúng ta học về để nâng cao tâm thức nên chúng ta cứ làm cứ thực hành chúng ta chat vào ô chat là chúng ta đã neo cảm xúc là tôi sống thọ đúng với tuổi thọ của con người trên 100 sống khỏe sống không bệnh tật chúng ta tự neo cảm xúc nhá như thế là chúng ta neo chúng ta chat giao tiếp là chúng ta chúng ta neo cảm xúc đây là lý đây là lý do vì sao tôi đi tìm vì vậy vì vậy khi tìm thì tôi mới biết là tuổi thọ của chúng ta đang đang không được đúng như với cái tuổi mà vũ trụ đã sắp đặt cho chúng ta trong khi đó có một cái điều phải nói là nó nó nó tôi thấy nó lạ lạ cái là ừ, chúng ta nhiều khi á, cái, cái cái cái cái mà chúng ta sẽ học trong tương lai này trong những uh, thời gian tới đó là cái tôi bản ngã nó to quá chúng ta đi học cái gì các bạn biết không học kiến thức ví dụ kiến thức dinh dưỡng kiến thức chăm sóc sức khỏe thì các bạn học cái kiến thức đó các bạn lại áp đặt trăm phần trăm vào đó là kiến thức của những đất nước những quốc gia có nền có để có nền uh, y học phát triển rất cao tuy nhiên quay lại hỏi là tuổi thọ của họ bao nhiêu thì các bạn sẽ giật mình trong khi đó một bộ tộc một bộ tộc 900 năm không có người ung thư bộ tộc 900 năm không có người ung thư chúng ta sẽ à, cùng đến với à, bộ tộc này nhá tại sao ở đây có một số công thức có thể các anh chị sẽ ghi mặc dù ở trên này sẽ không nói nhá tôi tôi biết được bí mật này thôi tôi sẽ cho anh chị biết công thức để sống thọ luôn nghĩa là chúng ta đến đâu chúng ta ghi đó nhá có công thức để à, sống khỏe sống thọ luôn